Giới thiệu anh em Honda Brio 2020 đi được uh, gần 3 vạn mới nhập về sàn kinh, kinh doanh của chúng tôi. Uh, Honda Brio là một uh, anh bạn, anh bạn người quen từng là cổ đông cũ công ty đã mua lại chiếc xe này xong rồi bây giờ anh ấy lên đời xe và anh ấy bán lại. Uh, chiếc Honda Brio thì trong tình trạng tương đối tốt, tương đối tốt để anh em có thể tiếp tục sử dụng. Là một chiếc trong phân khúc uh, sedan hạng A thì uh, Brio có một cái không gian ngồi tương đối là ổn, uh, chạy tiết kiệm xăng và đặc biệt là rất là hợp thời trang uh, cho nhiều anh chị em có thể uh, đi phố làm việc và các mục đích sử dụng khác. À, rồi, mời anh em à, cùng tìm hiểu với mình chiếc Honda Brio 2020 đi được gần 3 vạn nhá. Chúng ta có một cái thiết kế à, ra trẻ trung. Mình sẽ có nhiều cái nét thiết kế của của Civic, của Honda City. Thế thì Brio à, đang thừa hưởng được rất nhiều yếu tố của hai chiếc xe này. Chúng ta có một cái màu cam có thể đắt hơn các màu khác khoảng mấy chục triệu. Màu cam rất cá tính. Và anh có cái đường gấp rồi những cái đường gồ thiết kế nó hiện đại, nó rất hiện đại. Thế mà làm sao cái xe này lại bán ít hơn ít hơn một số cái xe phân khúc hạng uh, hạng A khác như là i10 rồi Morning có thể do giá tôi đúng không anh em anh em có thể biết qua những cái xe trong phân khúc này rồi chiếc xe Brio thì không phải là chiếc xe bán được nhiều mà có khi nó nằm trong cái top mà bán chưa chạy lắm của Honda và đâu đó trong tương lai gần thì Brio có thể sẽ bị ờ, khai tử uh, chuyển sang một dòng xe khác chuyển sang một dòng xe khác thì đây là cái cơ hội chúng ta giữ lại mẫu xe này bảo tồn nó <laughs> và uh, sử dụng tiếp theo để có những cái lợi ích từ từ chiếc xe này Chiếc xe này đi được khoảng độ à, một năm mà giá trị ban đầu của nó khoảng độ à, mới ra mắt nó khoảng hơn 500 triệu. Bây giờ chúng tôi bán nó với tầm giá khoảng độ 415 à, triệu. để mời anh em xem. Chúng ta sau một năm sử dụng chúng ta có một cái lợi thế đó là chúng ta có một cái xe rẻ hơn một cái xe mới gần 100 triệu. Như vậy là rất hiệu quả để có thể tiếp tục sử dụng. Xe trong tình trạng rất là tốt nhá. Anh em nhìn qua cái phanh à cái, cái mâm xe giúp mình. Mình đi nó hơi bụi một tí thôi nhưng về cơ bản thì không có nhiều vết xước đâu không có nhiều vết xước gì cả rồi thân xe thì mình cũng đã làm sạch mình làm sạch mình tiệt tót lại một tí và để cho anh em ờ, tiếp tục sử dụng trong cái khoảng thời gian tiếp theo chúng ta có một cái bán kính vòng quay khoảng 4,6 mét nhá nó khá là gọn thôi khá là gọn gàng để để linh hoạt di chuyển trong phố rồi mời anh em xem cái khoang nội thất Brio trong này thì nó là những cái ờ, vật liệu nhựa thiết kế nó cũng ờ, khá là trẻ trung khá trẻ trung và nó tương đối dễ tiếp cận đơn giản đơn giản có nhiều hộp chứa đồ để mình ờ, tiếp tục sử dụng chúng ta có những cái vật liệu ờ, vẫn còn ờ, giữ được cái cái, cái tình trạng tốt vì xe có một năm sử dụng thôi mà anh em 2020 ờ, mà Nên sử dụng trong vòng một năm thì nó không có nhiều cái thay đổi về về chất lượng của vật liệu cũng như là độ ờ, độ độ độ mới của cái cái xe nó vẫn còn tốt để anh em có thể tiếp tục sử dụng chúng ta có một màn hình khoảng độ mấy inch để mình cảm ứng nhé mình theo xe tiêu chuẩn đây là bản RS đây là bản RS thì chúng ta sẽ có những cái màn hình ờ, cao hơn so với bản thông thường và ngoài ra thì người chủ của xe này người chủ của xe họ đã bọc thêm da cho cái ghế tiêu chuẩn của xe rồi ghế tiêu chuẩn của xe anh em chỉ có ghế nỉ thôi nhé mà chúng ta lại có thêm ghế da để dùng đó rất là tốt để uh, mình tiện dùng luôn uh, có lợi thế hơn là là về mặt giá trị này uh, rẻ hơn hơn 100 triệu này rồi có thêm đồ để sử dụng này anh em nên cân nhắc mẫu xe này nếu là mình mình cũng sẽ cân nhắc mẫu xe này chạy rất là ổn tiết kiệm xăng uh, có đồ để dùng mà lại tiết kiệm thì cũng nên cân nhắc anh em trong tầm tài chính tầm 400 thì nên suy nghĩ mẫu xe này thậm chí là 300 200 mà muốn đi mẫu xe trẻ trung hiện đại như này thì nên nên quan tâm nên quan tâm và hoàn toàn có thể vay ngân hàng để có thể sử dụng bây giờ mình thấy nhiều bạn trẻ mua xe rất tự tin đến chỗ mình thì uh, vào xem xe luôn vào xem xe luôn mà không có nhiều kinh nghiệm về xe đâu nhá vào xem xe luôn rồi là đặt vấn đề hỏi xe cũ tìm những mẫu xe rất là cứng nhất là mới tầm 2019 2020 thậm chí 2018 rồi đặt vấn đề về ngân hàng vay ngân hàng mua luôn 200 triệu sợ gì không mua đi một cái xe che mưa che nắng đi đường nó khác, khác hoàn toàn đúng không ạ nó khác hoàn toàn so với xe máy tâm thế của mình khác cái vị thế mình khác dù nó xe nhỏ chăng nữa anh chị em hãy quan tâm bộ xe này khoang thứ hai của nó thì khá là rộng rãi mình đi xe này mình so sánh với cả Mitsubishi Mirai cái chiếc xe mình đang chạy vừa chạy vừa bán ấy thì à, mình thấy là khoang nội thất rộng rãi hơn rất nhiều rộng rãi rất nhiều và cả hàng ghế sau hàng ghế trước mình có một chỗ để thông rất thoáng rất thoáng luôn chắc chắn là chiếc xe này có một cái uh, độ rộng và độ dài là nhỉnh hơn chiếc xe Mirai kia còn đối với chiếc xe khác thì mình không biết là thông số như nào nhưng mình mình luôn cho rằng Honda luôn luôn là tối ưu cái không gian ngồi bên trong rất rộng ngay cả khi cái chiều dài cơ sở chiều rộng cơ sở nó tương tự như nhau thì Honda vẫn rộng hơn do họ luôn cách tìm cách tối ưu không gian bên trong chúng ta có một khoang phía sau cũng ờ, vừa đủ dùng thôi vừa đủ dùng và có cái bộ mâm theo xe đây mời anh em xem chúng ta có bộ mâm theo xe vẫn còn nguyên nhá vẫn còn mới còn nguyên cả chấm sơn ở đây đó ok rồi Mình sẽ xem cái à, khoang lái nhá Trước tiên xem khoang lái thì thôi mình nói qua một tí vì cái đít xe <laughs> Cái đít xe thì nó cũng à, nó cũng đẹp thôi anh, anh anh chị em có thể nhìn qua Ví dụ cái đèn này mình thấy gồ lên rất là yêu này Rất là yêu Chúng ta có những cái, cái, cái sự thiết kế nó Mặc dù nó nhỏ Nó vừa tiền nhưng mà nó rất là trẻ trung So với những cái chiếc xe i10 So với cả Fadin So với cả Morning Các bạn thấy chiếc xe nào đẹp hơn rõ ràng tôi thấy là một chiếc xe 2020 của Honda đẹp hơn vấn đề chiếc xe này không bán chạy vẫn là, là một vấn đề định giá của Honda mà thôi nhưng mà chắc chắn một điều là với các bạn là là chúng tôi có một cái khoang lái rất là mới có một cái khoang lái rất là mới và rất là là zin nguyên bản từ đầu đến cuối đây anh em nhìn qua cái khoang khoang máy của của động cơ của của Honda Prio chúng tôi chỉ sơn tỉa thôi những cái phần mà xước sát những cái vần chưa thẩm mỹ và chúng tôi có sơn tỉa lại chiếc xe này để làm sao để à, mang đến một cái sản phẩm tốt hơn cho anh em dùng à, sau khi anh em mua chiếc xe này rồi và anh em nhìn qua những con ốc chấm sơn nhá mình chỉ nói sơ sơ thôi căn bản là anh em phải đến đây xem xe anh em đến xem xe là anh em sẽ thấy được cái độ à, độ chất của của khoang máy là mình yên tâm mình sử dụng một cái xe cũ mình nói rất nhiều lần rồi chỉ cần quan tâm đến đến khoang máy thôi quan tâm đến khoang máy khoang động cơ và một số cái yếu tố về khung gầm mình sẽ kiểm tra mình sẽ nâng lên mình kiểm tra khung gầm hoặc mình soi khung gầm của cái xe để mình biết là cái xe không có cái sự va chạm xung quanh xe khung gầm của xe khoang động cơ có những cái khác xước sát hay là bị uh, bị thủng lốp hay bị mòn lốp cái gì gì đấy thì đừng quan tâm nhiều quá vì đây là chiếc xe cũ mà ngay cả khi các bạn mang chiếc xe này ra khỏi đại lý nó, nó biến thành một cái xe gỗ và khi các bạn đi các bạn quẹt vào tường quẹt vào một cái xe khác xước nó cũng đã là một cái xe cũ và bạn mất giá trên cái xe cũ đấy rồi thế thì à, cái lợi của việc người mua xe cũ là tiết kiệm hơn rất nhiều tiền so với người mua xe mới và chả tội gì khi mình bị xước một cái mình không đi sơn mình đi sơn mình nó biến nó thành một cái xe tương đối mới để mình tiếp tục mình dùng thôi mình nói cơ bản như vậy chào anh em nhé à, ờ, chiếc xe này nói lại một tí nào 410 triệu cho một chiếc xe Honda Brio đi được 2,8 vạn màu cam rất đẹp rất cá tính bản RS đã lên ghế ra có màn hình cảm ứng. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.